Tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 1 tháng 3 năm 2021, tức ngày 18 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Tuổi Tý được cục diện tam hợp nâng đỡ nên vợ trình tình cảm đang rất thăng hoa, rực rỡ. Có giáp này hiểu bất cứ mối quan hệ nào cũng có lúc thăng lúc trầm, những sóng gió đã qua càng khiến hai người nhận ra đối phương quan trọng với mình đến nhường nào lại thêm sự xuất hiện của chính tài, hôm nay còn là ngày sung túc về tiền bạc với bản mệnh. Có thể khoản đầu tư mà người tuổi Tý mong ngóng suốt bao lâu nay đã đến kỳ thu hoạch hoặc cũng có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản thưởng cho công sức lao động của mình. Nếu có ý định làm giàu, bản mệnh đừng ngại đặt cho mình những mục tiêu có tính thử thách cao hơn mọi khi một chút, tham vọng sẽ dẫn bạn tới thành công là người nhanh nhẹn và giỏi nắm bắt thời cục, các kế hoạch của con giáp này chắc chắn sẽ suôn sẻ theo đúng lộ trình đã đề ra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 Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là hãy suy nghĩ kỹ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt những người tuổi sửu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt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 Cục diện dân thân tương xung là tác nhân khiến các mối quan hệ xã giao của tuổi dần có dấu hiệu giãn nứt sau những mâu thuẫn bất đồng ý kiến. Có răng này nên học cách kiềm chế, hạ thấp cái tôi, đừng đẩy sự việc đi quá xa, khiến bản mệnh hay những người liên quan cảm thấy hối hận Chẳng những vậy, vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh cũng gặp chút trục trặc khi thiên quan giáng họa, gây ra nhiều thị phi, ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân và cả nhiệm vụ mà người tuổi dần đang đảm nhận. Con giáp này cần nhanh chóng giải quyết vấn đề này để giảm bớt thiệt hại cho mình ngũ hành kim khắc mộc vận trình tình cảm của bản mệnh trong ngày lại không được suôn sẻ cho lắm người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới bày tỏ tình cảm với người mình thương hãy cứ tự tin vào chính bản thân bởi khi con giáp này tự tin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 lại thêm thái độ chính trực và tinh thần cầu tiến, sẵn sàng đương đầu, bản mệnh được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Người tuổi mão không bao giờ phụ lòng tin của mọi người, nhìn chung khả năng thăng tiến trong tương lai gần của con giáp này là rất lớn. Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên chú ý điều tiết mối quan hệ với anh chị em trong nhà. Đừng nghĩ rằng người thân trong gia đình thì không cần giữ phép để ăn nói thế nào với họ cũng được. Những lời nói của con giáp này có thể gây tổn thương sâu sắc cho những người thân thiết nhất.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 những mâu thuẫn này khó tránh khỏi dẫn đến những hiểu nhầm không đáng có, nhưng chỉ cần hai người dành thời gian ngồi lại với nhau để nói chuyện thẳng thắn sẽ tìm ngay được cách giải quyết vấn đề phù hợp. Vì vậy tuổi tỵ đừng nên trốn tránh vấn đề bằng cách giữ im lặng. Trái lại, thiên ấn trợ mệnh giúp đỡ khá nhiều cho con giáp này trong công việc. Tất cả các vấn đề bất ngờ đều được xử lý gọn gàng, khiến không ít người phải ngạc nhiên về năng lực của bản mệnh. Dường như tuổi tỵ đang tìm cách khiến mình trở nên bận rộn để có thể quên đi nỗi buồn tình cảm.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 Đây sẽ là bước tiến lớn của con giáp này trên con đường sự nghiệp, mở thêm nhiều không gian phát triển trong tương lai. Về phương diện tình cảm, có dấu hiệu khởi sắc rực rỡ. Tuổi ngọ còn độc thân, có bước tiến mới trong mối quan hệ của mình. Dù mới quen nhưng cảm thấy hợp duyên hợp ý vô cùng, cứ thế tiến tới tìm hiểu sâu sắc hơn.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 Vợ Trình người tuổi mùi không mấy suôn sẻ do bị kiếp tài, hung thần giáng họa, những hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra tới bất cứ lúc nào, đòi hỏi có giáp này phải cẩn trọng và đề cao cảnh giác. Bản mệnh cũng sẽ gặp nhiều rắc rối bất ngờ khiến tiền bạc không cánh mà bay, do đó cần phải cẩn trọng với vấn đề tài chính trong thời gian này dù là ngày có ngũ hành tương sinh nhưng thủ sinh xuất cho kim khiến vận trình tình cảm của bản mệnh cũng chẳng được suôn sẻ như ý muốn. Tuổi mùi đã cho đi mà không màng nhận lại, còn đối phương thì đã quen việc được quan tâm chăm sóc nên không hề để tâm đến cảm nhận của con giáp này. Điều này khiến bản mệnh cảm thấy chạnh lòng rất nhiều và chẳng còn muốn cố gắng như trước đó nữa.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 trong ngày có thực thần xuất hiện, người tuổi thân sẽ có được nhận phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Con giáp này là người thông minh, khôn khéo và lanh trí nên nắm được thời cơ kinh doanh. Thế nên chuyện phát tài phát lộc cũng không quá xa vời với con giáp này vạn sự khởi đầu nan, những thử thách buổi ban đầu sẽ là bàn đạp để bản mệnh tiến bước xa hơn. Với người bi quan thì đó là bất hạnh, nhưng với tuổi thân, tinh thần nhiệt tình và sôi nổi giúp con giáp này có thêm nhiều dũng khí để khiêu chiến với khó khăn và giành lấy thành tựu cho riêng mình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 Thương quan độ mệnh nhắc nhở tuổi dậu nên tránh những cuộc tranh cãi không cần thiết với người xung quanh để không vướng phải những rắc rối không đáng có. Đôi khi sự hiếu thắng và tham vọng khiến con giáp này quyết hơn thua cho bằng được. Đây là một thói quen xấu bản mệnh cần sửa đổi càng sớm càng tốt. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này không có nhiều khởi sắc trong hôm nay. Tuy nhiên, mọi chuyện có dấu hiệu đi vào lối mòn, không có gì biến chuyển khiến người tuổi dậu dần mất đi hứng thú làm việc. Tinh thần uể oải khiến cho công việc hoàn thành kém hiệu quả, không được như ý muốn. Tâm trạng giảm sút khiến cho bản mệnh không có nhiều cảm hứng để phun đắp tình cảm lứa đôi con giáp này cũng chẳng thấy hào hứng hay mong đợi những buổi hẹn hò với người ấy nữa. Tình cảm cứ thấy nguội lạnh vì thiếu bàn tay chăm sóc vun vẹt.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 song con giáp này cũng nên nhìn lại để rút kinh nghiệm cho bản thân để không đi vào vết xe đổ lần nữa. Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm trở nên khăng khít hơn dù rõ ràng là thời gian dành cho những, những người thân yêu bị hạn hẹp rất nhiều. Gia đình chính là động lực để người tuổi tuất luôn nỗ lực hết mình. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong ngày hôm nay nở rộ, thổ sinh kim, vượng lại càng thúc đẩy tiền bạc tốt hơn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 Thân hợi tương hại là điềm báo có họa thị phi từ trên trời rơi xuống đầu người tuổi hợi. Con giáp này dễ phạm tiểu nhân, bị kích động và tổn thương lòng tự trọng. Những lời đàm tiếu khiến bản mệnh rơi vào trạng thái mông lung, không biết xoay sở ra sao để giải quyết rắc rối. Hãy tỉnh táo nhìn ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề ở đâu, vì từ đó con giáp này mới tháo gỡ được khúc mắc của mình. Nếu mình có sai thì sửa, còn không hãy học cách tàng lờ những kẻ xấu đó đi. Có lẽ vì thế mà người tuổi hợi chẳng còn thời gian mà nghĩ tới chuyện tình cảm sinh tư nữa. May mắn là vận trình tài lộc của con giáp này có dấu hiệu khởi sắc nhờ thiên tài tác động. Người làm công ăn lương có người giới thiệu cho việc làm thêm trong thời gian rảnh để cải thiện nguồn thu nhập cho mình. Việc tài chính gia tăng giúp tinh thần của bản mệnh thêm phần hứng khởi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, xỉu.